Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với những clip về auto chat trên kênh Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối cuối cùng của năm 2022. Như thường lệ tôi xin được dành ra cái phần đầu của clip để gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đức Trung đã donate cho tôi qua tài khoản ngân hàng. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn hai anh em An Dương và anh em Lâm Danh. Hai anh em đã donate cho tôi qua Super Chat ở trên YouTube. Và cuối cùng tôi xin được cảm ơn anh em MX Việt anh em Trung Trinh, anh em Lam Dương, anh em Vũ Trọng Tín, anh em Nguyễn Trung Kiệt, anh em Duy Phương và anh em Lam Nguyễn Đoàn Phương đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Xin được chân thành cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Vừa qua ngày 6 tháng 12 là sinh nhật của anh em Nguyễn Trọng Tuấn Tuy nhiên trong ngày ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Trọng Tuấn Thì anh em Nguyễn Trọng Tuấn không có yêu cầu tôi làm bất cứ một đội hình nào cả Để tặng anh em Lý do là bởi vì anh em để dành đến ngày 30 tháng 12 Đó là cái kỷ niệm ngày cưới của anh em Nguyễn Trọng Tuấn Thì anh em ờ, có mong muốn là tôi sẽ gửi một cái lời chúc Bằng một cái trận đấu mãn nhãn đến anh em Nhân cái ngày kỷ niệm ngày cưới của anh em Nguyễn Trọng Tuấn Ok anh em nhá, tôi luôn sẵn sàng <laughs> Thì cũng ờ, <clears throat> Thứ nhất là tôi cũng xin được ờ, chúc mừng sinh nhật của anh em Nguyễn Trọng Tuấn Bây giờ chúc thì nó cũng chưa muộn anh em ạ Vẫn là tháng 12 thôi vẫn chưa bước sang năm 2023 nha anh em nhá Chứ còn nếu mà để ngày mai ấy Để ngày mai mà chúc ấy Thì là tôi bị chúc muộn mất 2 năm <laughs> Vì chúc anh em đã thêm 2 tuổi rồi Tôi mới chúc Đấy, Và nhân cái ngày kỷ niệm ngày cưới của anh em Thì tôi cũng xin được chúc gia đình anh em là luôn là ấm no hạnh phúc Trong gia đình thì luôn ngập tràn tình yêu thương và tiếng cười Anh em nhá Hôm nay à, là cái ngày cuối cùng của năm 2022 Và đây nó cũng sẽ là cái video cuối cùng của năm nay anh em nhé Một cái video mà tôi nghĩ là sẽ chơi ờ, một cái gì đấy mà nó nhẹ nhàng để chúng ta có thời gian để chúng ta tổng kết lại năm để xem năm nay chúng ta được cái gì và ờ, mất cái gì Đấy, <clears throat> anh em cũng có thể chia sẻ những cái điều được mất của anh em xuống phía dưới phần comment cho tôi nhé để xem là năm nay anh em như nào. Thì thì tôi cũng chia sẻ với anh em luôn là về công việc làm YouTube của tôi thì từ cái hồi tháng 3 năm nay tôi có quay trở lại tôi làm YouTube trong một cái khoảng thời gian dài mà tôi cũng không có ra clip đấy <clears throat> thì lúc mà quay trở lại làm youtube thì tôi cũng có đặt ra được một cái mục tiêu là làm youtube cho kênh này đấy chính là làm thế nào để hết năm 2022 bước sang năm 2023 tôi sẽ có 30.000 sắp nhưng mà cái điều đấy thì th ờ, chưa có đạt được anh em ạ đấy thực ra là chưa có đạt được bây giờ thậm chí là tôi còn chưa được đạt nổi là một nửa quãng đường từ 20.000 sắp lên 30.000 sắp. Trên thực tế là hiện tại kênh mới chỉ có được 24k. 24.000 người theo dõi. Đó, thế nên là cái mục tiêu đấy là chưa đạt được. Cái mục tiêu thứ hai của tôi mà tôi uh, <clears throat> mong muốn đạt được uh, đấy chính là có được cái số người ủng hộ, cái số anh em hội viên đăng ký hội viên lên đến 300 anh em. Thì thực ra là cũng có đã đã từng có những cái lúc là đã đạt được 300 anh em hội viên rồi Đấy, <clears throat> nhưng mà hiện tại ấy, thì vào cái ờ, thời điểm của tháng 12 năm 2022 thì hiện tại tôi chỉ còn có khoảng hơn 250 anh em thôi bởi vì có có những cái đợt mà nhiều anh em đăng ký hội viên thì nó cũng đông đấy cái tháng nào mà nhiều anh em đăng ký hội viên và ít người bỏ đăng ký hội viên thì cái tháng đấy là cũng đạt được là 300 đấy nhưng mà tuy nhiên là tháng này thì um, tổng kết cuối năm là vẫn là chưa đạt được nhưng mà tôi thì tôi cứ tính là giống như kiểu lên rank queen ấy <laughs> là cái này là cái mục tiêu là 300 anh em hội viên đấy có thời điểm là đã đạt được rồi nên là chúng ta vẫn tính là được rồi đấy thì uh, nói chung là về cái công việc làm youtube thì tôi uh, vẫn là có một cái uh, niềm đam mê đấy tất cả là nhờ có anh em tất cả nhờ có các anh em ủng hộ kênh các anh em uh, hội viên là một là các anh em mà <clears throat> viewer tất cả các anh em viewer yêu quý theo dõi tôi uh, ấn like ấn share cũng như là comment động viên trong mỗi clip giúp tôi có thêm những cái niềm vui khi mà làm clip đấy, làm clip nhiều khi nó chỉ có một cái thú vui thôi đấy là vào trong uh, clip khi mà up lên ấy là tôi vào trong clip tôi xem xem là trong cái buổi tối hôm đấy sau một tiếng là có bao nhiêu view <laughs> ngồi đếm view luôn anh em ạ <clears throat> đấy là cái thứ nhất tất nhiên là ừ, có những cái buổi tối bởi vì là up muộn rồi ấy nên là có những cái buổi tối thì up xong một cái thì cũng đi ngủ luôn đấy Điều đấy giải thích cho các anh em tại sao mà các anh em comment sớm ấy, comment sớm ở trong video thì trong khoảng lửa tiếng đầu khi mà tôi up video thì tôi vẫn là thường hay là ngồi đếm like đấy. <laughs> trong cái khoảng thời gian mà tôi đếm lại ấy thì um, tôi cũng sẽ lướt và tôi trả lời comment của các anh em vào comment sớm. Còn sau cái khoảng đấy thực ra là nghẹo rồi anh em ạ. <laughs> đấy chính là lý do tại sao mà các anh em comment sớm mới thường <clears throat> thường là sẽ được tôi trả lời comment cũng rất sớm, relay rất sớm. Còn các anh em mà trả lời ờ, sau khoảng 1-2 tiếng gì đấy ở trong ờ, comment ở dưới ờ, video clip thì thực ra lúc đấy tôi nghèo rồi nên là tôi cũng phải đến ngày mai đến ngày hôm sau thì ngày hôm sau thì cũng cái lúc mà tôi uh, rảnh tức là buổi chiều tôi cũng mới trả lời được cái um, comment của các anh em đó đấy chính là lý do làm sao mà tôi uh, hay trả lời muộn một vài anh em <clears throat> nhá chứ không phải là tôi có cái cái cái, cái gọi là trả lời uh, sớm trả lời muộn hay là không trả lời với một vài người đâu thì không phải Đấy mà là do là lúc cái thời gian tôi rảnh thì tôi mới trả lời được Và cái khoảng thời gian buổi sáng và buổi chiều thì tôi không rảnh để trả lời luôn Thì thường là nếu mà anh em vào trong video clip của tôi và anh em có comment ở dưới clip mà nó sớm thì là tôi sẽ trả lời ngay Đấy còn các anh em mà muộn muộn quá rồi thì tầm khoảng anh em cũng biết đấy tôi thường là tôi up cái thời gian up là cái khung giờ nó rất muộn khoảng từ 11 giờ 12 giờ đấy sớm sớm thì cũng là 9 giờ tối rồi thì sau cái khoảng thời gian đấy thì nó là cái thời gian mà tôi đi ngủ Đấy nên là tôi cũng sẽ không trả lời anh em sớm được, kịp thời được Đấy còn trước đấy thì ờ, cũng lán lại một chút để đếm comment, đếm uh, view <laughs> Thì lúc đấy, đấy nó là một cái niềm vui của tôi đấy anh em ạ, niềm vui Khi mà um, những cái clip mình ra nó được đón nhận Đấy, đón nhận dù ít dù nhiều Thực ra là anh em cũng biết là tôi cũng có rất nhiều những cái chiêu trò Ở trong video clip để tôi tăng cái độ tương tác của các anh em bắt anh em phải comment bắt anh em phải uh, coi như là <laughs> tăng tương tác thậm chí là bắt anh em phải chửi với một vài uh, người là không bắt được người ta nói được thì tôi bắt người ta là chửi tôi đấy chính là các anti khi mà nhiều khi là tôi cũng cố tình gài vào những cái cái cái cái uh, <clears throat> gài vào ở trong video những cái tình huống trái chiều những cái tình huống mà gây tranh cãi để các anh em viewer có cái mà nói tôi <laughs> Thực ra thì đấy là cái bài học vỡ lòng của Youtube đấy anh em ạ Thực ra anh em cũng biết là tại sao mà kênh của tôi bây giờ nó lại phát triển và cách đây uh, một năm, hai năm thì nó vẫn chưa phát triển được Là bởi vì là cái đó đấy anh em Đấy bởi vì hồi đấy là tôi có quá ít cái vấn đề mà tôi gây ra để các anh em phải tranh cãi nhau Ở trên kênh của tôi Đấy những cái phát biểu của tôi thì nhiều khi là nó không gây sốc Nhưng bây giờ thì nhiều khi là tôi cố tình tôi gây sốc Thậm chí là có một vài tình huống tôi sẽ làm cho họ tức à. <laughs> Họ tức để họ có cái họ nói Và video nó sẽ có độ tương tác là cao hơn Tuy nhiên là tôi cũng uh, cũng, cũng cũng đặt ra một cái giới hạn nhất định đấy <laughs> để nó không quá là là là nó nó nó nó phải nói là nó không quá là thô nó không quá là lộ liễu nên anh em vẫn có thể chấp nhận được tôi nghĩ là thế Tôi nghĩ là các anh em fan mà yêu quý tôi thì chắc là cũng chấp nhận được với như một vài những cái tình huống gài của tôi dành cho các anh em Miễn làm sao mà những cái tình huống gài như thế mà nó tạo được những cái nội dung hay Những cái tình huống hấp dẫn cũng như là tăng cái sự trao đổi của các anh em xem kênh với nhau Ngoài việc với tôi nữa thì cũng uh, tôi cũng muốn là các anh em trao đổi với nhau nữa Đấy, Chính vì thế là nhiều khi là nếu mà không có ai comment ấy thì cũng sẽ không có ai trả lời cả Đấy, nhưng mà một khi mà các anh em đã comment nhiều, comment nhiều phía dưới thì cũng sẽ có rất nhiều anh em là sẽ trả lời các anh em. Đấy, những cái câu hỏi đặt ra hoặc là những cái ờ, thắc mắc hoặc là thậm chí là những cái lời khẳng định của các anh em cũng sẽ có người phản biện lại thì thực sự là nó khá là hay đấy. <clears throat> Ngoài cái việc là chúng ta tương tác với nhau thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ tăng được cái lượng kiến thức trong cái con game này. Bởi vì thú thật với anh em là <clears throat> ngay cả bản thân tôi là một cái người mà gắn bó kênh cái cái, cái kênh này làm về cái nội dung auto chat. Nó rơi vào đâu đấy nó khoảng 3-4 năm rồi Đấy mà tôi Kể cả là bản thân tôi Tôi cũng không dám tự nhận mình Là có thể biết hết được về cái trò này Đấy Tự biết hết được tất cả các đội hình của cái trò này Chính vì thế là tôi vẫn rất cần Là có những cái người comment Để những cái pro player Người ta vào người ta phản biện Hoặc là thậm chí là có những cái ờ, pro player vào phản biện tôi Đấy Thì cũng là cái chuyện là rất là bình thường thôi Bởi vì là anh em cũng biết rồi đấy Kể cả là cùng một cái mức rank queen Cùng là top server Nhưng mà có người này người khác đấy, Có người người ta thông thạo những cái bộ bắn trưởng Có người thì người ta lại thông thạo những cái bộ đánh tay đấy, Có người thì chuyên đánh beat Có người thì lại là chuyên đánh đánh ờ, đánh kỵ sĩ đấy, Có người thì chuyên đánh gót Không phải ai cũng giống ai Đấy cùng là một bức rank nhưng mà có những cái người thông thạo bộ này và có những cái người thông thạo bộ khác không phải ai như ai cả tôi cũng phải nói luôn với anh em là <clears throat> tôi cũng luôn tự nhận mình là những cái bộ như là bộ bit hay là bộ bộ uh, kỵ sĩ, bộ lai ấy là tôi chơi rất kém. Đấy, tôi chơi rất kém. Tôi tôi chỉ chơi tôi quen chơi bắn trưởng thôi anh em ạ. Đấy, nên là chính vì thế là hôm nay thì tôi sẽ à, để tăng cái độ tương tác cũng như là, là, là <laughs> để cho các pro player có cái mà nói tôi thì tôi hôm nay tôi xin phép và tôi chơi bộ đánh tay anh em nhá. Chơi uh, kỵ sĩ <laughs> kỵ sĩ em biết tôi nghĩ là kỵ sĩ chỗ này tôi chơi kỵ sĩ đấy <clears throat> một trong những cái bộ mà tôi không thông thạo tôi không biết chơi đấy mặc dù là tôi thì cũng là rank queen đấy nhưng mà queen này thì nó còn nhiều cái nó còn bỡ ngỡ lắm anh em ạ nó còn rất nhiều line up mà không biết chơi ví dụ như là <clears throat> Clyde chẳng hạn đấy một trong những cái bộ mà tôi rất sợ chơi cứ dính vào là chết Đấy, hôm nay tôi chơi anh em nhá Đấy <laughs> rồi, live buổi lết live bây giờ mới ra Hơi chậm uh, Được đấy Từ từ nhá <clears throat> Để xem nào Hai con mèo vào Chưa lên được 7 Cố lên 7 nữa nào Bán cái con uh, Bán con này đi là đủ Ok <clears throat> Rồi kẹp hai mèo vào Vẫn là ba ba mic anh em nhé ba mic ba mic và chúng ta sẽ uh, có ba human <clears throat> Trận này ấy Thì tôi uh, sẽ chơi theo cái kiểu là human kẹp Clyde anh em nhé Chứ không chơi Hyperon đâu Tôi không chơi Hyperon <clears throat> Tôi sẽ lên level cao và tôi sẽ kiếm 5 đô để chơi Ui cái gì đây vai đái ạ Gấu assassin 2 sao Round 12 gấu assassin 2 sao <laughs> Ôi rồi trận đấu này là của bạn rồi đấy Quá đáng sợ Nhưng mà con gấu assassin này này Thực ra là bây giờ ấy Con này nó yếu hơn ngày xưa Con uh, gấu assassin 2 sao Bây giờ nó yếu hơn cái con con con gấu assassin ngày trước rất nhiều vì cái skill của nó bây giờ đam nó không to nữa Lực được cộng nó rất ít Đấy <clears throat> Luôn cái nhờ zipper này Luôn cái nữa nào Uh, được đấy Từ từ nhá, thế bán zipper đi thôi Cửa lại 2 sao rồi anh em ơi Thôi, chắc là bỏ mic thôi anh em ạ, bỏ mic thôi Đánh chuỗi thắng, đánh chuỗi thắng luôn hai line hai line kết hợp với cả ba human hai mèo ok thế này được rồi ui mày thế anh em ơi đúng lúc chuyển thì gặp cái thằng này tuyệt vời anh em ơi hay quá thằng này khỏe đấy nhá rồi hết tiền rồi đấy anh em ạ nên đánh nó cẩn thận mất chuỗi là là, là toang ấy đây rồi đủ rồi nhá đủ like rồi nhá sáu cái like <clears throat> 6 clay nhưng mà từ từ Chưa cần anh em ạ 4 nai trước đã hai sao vẫn ngon hơn anh em ạ hai sao vẫn ngon hơn hai sao vẫn ngon hơn Từ từ đã Bỏ đi Rồi Bây giờ chúng ta tích lên 8 Thì chúng ta sẽ chơi uh, 4 clay kết hợp với 6 human anh em nhé 4 like kết hợp 6 human Dồn đồ cho con heo clay 2 sao này Ok Đấy. <coughs> Trong những cái round ờ, uh, 16 trở đi chúng ta 16 hay 10 thôi Bây giờ thì tôi vẫn phải đánh để giữ chuỗi thắng ra anh em ạ Nên là tôi vẫn phải 4, 4 clay vào Cho chắc ăn Đấy ok có chuỗi rồi này <coughs> Ok nha anh em nhá Thôi rồi, round này là round quái Chúng ta cho 6 human vào thôi Tôi bỏ con heo Clyde đi anh em nhá Heo Clyde lên 2 sao rồi Không mua nữa Tí nữa tôi bán đấy mà Hellglide này không chơi không nuôi Chúng ta đẩy cấp thôi Chơi hệ đẩy cấp tí kiếm ca lông Ca lông 5 đô Rất nhiều cái con 5 đô mạnh Ok Bộ này là phải chơi ở 9 anh em ạ Ở 9, ở level 9 Chúng ta sẽ ra được là là 6 Clyde kết hợp với 6 Human 6 Clyde, 6 Human ở level 9 Có già nữa thì sẽ có thêm 3 mét Đấy Điều kiện là ra con già thì đội hình rất mạnh Còn nếu mà không có con già thì Chúng ta vẫn sẽ có một cái bộ 6 Clyde ở level 9 Ui nhiều dao quá Nhiều dao quá Không cần không cần Sao nhiều dao này Thừa dao Ui lại dao này Thừa dao rồi Thừa dao rồi Rồi Lên 8 Chơi cái bộ này là lên 9 Cái cái, cái mốc 9 càng sớm càng tốt anh em ạ Lên mốc 9 càng sớm càng tốt Bởi vì ở 9 nó sẽ form đủ đội hình Đội hình ở bọn này nó form ở 9 Nhưng nó không, không, không phải form ở các cái level thấp hơn để chúng ta phải roll một trong những cái line up mà chơi bằng Celery Tộc hệ nó làm với tất cả Chứ không phải là, là, là chất lượng tướng Chất lượng tướng nó chỉ vừa vừa thôi Bộ này chất lượng tướng thì một hai con hai sao được rồi Không cần phải full Không cần phải ba sao Chỉ cần full hai sao thôi Ủa, uh, chuyện này nhiều người chơi Goblin thế nhở Goblin không phải một cái đội hình mạnh trong cái thời điểm hiện tại đâu Goblin thực ra là nếu mà sống sót đến cuối game ấy mà lấy được tinh hoa thì nó mạnh nhưng mà Goblin mà mà mà, mà chơi theo kiểu là không lên được ra là con bom với con máy bay ấy thì Goblin xuống hố thôi anh em ạ. Bây giờ meta nhiều cái bộ nó mạnh lắm. Nói chuyện này mà tôi chơi bộ Goblin thì cũng ngon đấy. Ra rất nhiều mèo nhá. Kể ra mà nếu mà tôi không chốt mấy cái đồ đánh tay ngay từ đầu ấy thì tôi cũng chơi Goblin đấy Nhưng mà tôi chốt toàn đồ đánh tay rồi anh em ạ Nên là tôi sẽ chơi theo cái cái cái bộ đánh tay thôi Trong list game xây dựng thế nào để Sau đó chúng ta chuyển sang những cái line đánh tay cho nó khỏe Đấy chứ còn không không chơi bắn trưởng được <clears throat> Vẫn cái kiểu này nhưng mà ví dụ như là lấy đồ ờ, toàn uh, sát thương kỹ năng Rồi nhiều mana Thì chắc chắn là tôi sẽ chơi cái những cái bộ bắn trưởng Kết hợp được với cả mèo Thậm chí là có có thể là Goblin Nếu mà ra mấy cái đồ mana ngon Nhưng mà thôi anh em ạ lấy chốt đồ rồi Thường là tôi chốt đồ sớm lắm Thì những cái đồ đấy Nó hợp với những cái đội hình nào thì chúng ta phát triển tiếp Để xây dựng những cái đội hình đó đó Loanh quanh loanh quanh mấy cái line up mà chơi tay khỏe thôi Đấy bây giờ thì line up chơi tay khỏe là line up nào anh em đoán được không là anh em nhìn thấy tôi chơi như này anh em có đoán được không? Là bây giờ là, là line up nào đang hot nhất hiện nay Đấy thì cứ thế mà chơi thôi đội hình nào mà bây giờ đánh tay khỏe nhất, mạnh nhất bây giờ. Đấy. <laughs> anh em đoán được chưa? Anh em chắc là cũng đoán được đấy. Làm gì còn cái đội hình nào nữa đâu, ở trong cái meta này nữa đâu. Ok, tôi lên được 9 rồi anh em ạ, à. form đủ bộ rồi. Tuyệt vời anh em ơi. <clears throat> Hiện tại là tôi chưa gặp cái thằng có chuỗi anh em nhá. Cơ hội để thằng gặp thằng có chuỗi ở round 18 rất cao. Khả năng ở round này nếu mà cắt chuối của nó thì tuyệt vời luôn này anh em này Lên 9 nó là rất hợp lý luôn Đúng cái round lên 9 Ui rồi anh em thấy không <laughs> Đã coi như là đánh hay rồi còn ca may nữa này thì, thì đỡ thế nào được anh em ơi Gặp nó đúng vào cái round 18 luôn anh em ạ à. Đấy mà tôi đã lên 9 Tại sao không phải lên 9 ở round 17 Mà tại sao không phải lên 9 ở round 19 Mà lại là lên 9 ở round 18 Thế tại sao có phải là bởi vì để cắt chuối của thằng này không? <laughs> Ảo thật đấy <laughs> Rồi hay quá anh em ơi Ăn chắc luôn Mình xin nhá Tuyệt vời anh em ơi Ui trận này slow ball luôn anh em ạ à. Slow ball cực kỳ luôn đấy <clears throat> Rất khỏe luôn anh em nhá Lên 10 sớm rồi anh em ơi Quả này lên 10 sớm 21 lên 10 à 21 là có thể lên được 10 đấy Bộ này thì thực ra ấy là nó rất khỏe anh em ạ <clears throat> Bởi vì giáp nó trâu Tất cả đều được hưởng giáp Đấy Đam thì một khi mà đã có một con gây đam rồi Dồn đồ cho nó rồi Đấy thì còn lại nó là Celeji thôi anh em Celeji mạnh Khỏe lắm anh em ơi Goblin chưa đủ bộ Thiếu một con Thiếu một con Wizard để có thể kích hoạt được cái bộ Goblin Đấy mặc dù là Velomancer 2 sao nhưng mà Không ăn thua anh em ạ Yếu lắm Velamaster nó phải kẹp Kira các thứ cơ Ok Hay quá Ui Con này được đấy nhá Có Lancer anh em ạ Ra Scarlet Lancer mà có chơi không nhở Thực ra cái ý định ban đầu của tôi là tôi không không định chơi con này Thực sự là không định chơi con này đâu Tôi định là có cái cái dự định của tôi rồi Đấy nhưng mà nếu mà ra cái con này thì <laughs> Full picture luôn này Có khi quay xe nhở Tôi tôi chắc là tôi sẽ quay xe nhưng mà không biết là có anh em nào đoán được là trước đấy là tôi định chơi cái gì không Nhưng mà bây giờ tôi ra con xe, xe cái Lancer này thì thì, chắc là tôi sẽ có một chút thay đổi trong cái chiều hướng là, là, là chơi xây dựng đội hình thế này là, nó thay đổi rồi anh em ạ thay đổi so với cái dự định ban đầu của tôi rồi đấy thế còn dự định ban đầu của tôi nó là cái gì thì cái này lại phải nhờ anh em <laughs> anh em thử thử thử đoán em nhá xong tí nữa tôi tiết lộ cho anh em xem có đúng không <coughs> đấy nhưng mà ừ, thôi được rồi ra được Skylancer thì nó sẽ có cái lay up nó khỏe hơn con uh, Scarlet Lancer là cái con 5 đô ở trong cái bộ uh, Warrior Ngoài ra là con có cái bộ Glacier nữa Chính vì thế là tất cả những cái con mà nó đứng ở trong cái bộ của nó thì nó mạnh lắm anh em ạ Nó nằm ở trong cái bộ của nó thì nó rất mạnh Cái con tướng mà nó nằm ở trong, nó, nó là con co và nó nằm ở trong cái bộ line up của bản thân nó thì nó sẽ rất mạnh à, Trận này thì chắc là nó sẽ là Glacier thôi anh em Tôi sẽ chuyển sang Glacier chơi vậy Cuối năm mà được cái trận đấu may mắn đấy Anh em ạ Đùa Làm một quả chuối dài như đến như này rồi Độ hình bây giờ Dí thẳng lên 11 rồi cũng lên đây này 23 là có khi là, là lên được 11 rồi 21, 22, 23 Mỗi round 4 cuốn sách 12 cuốn 23 lên được 11 nếu mà cứ chiến thắng mãi như này Đấy Bây giờ là hơn hẳn đối thủ về level rồi Đấy, Seregi thì cũng rất mạnh nhá hai Glacier 6 Clyde, hai Glacier rồi 6 Human Quá khỏe luôn anh em ạ Tôi chỉ còn hai round nữa thôi Tôi lên được 11 <clears throat> Lên được 11 là kẹp cái gì Xem nào Lên được 11 là 4 Glacier à 4 Glacier 4 Glacier 6 Clyde ở level 1 Đúng không? Không đủ Không đủ không đủ Thế thì không có 6 Human Phải level 12 cơ Thôi vẫn ưu tiên 6 Human trước anh em ạ 6 Human trước Đẩy lên 12 đã <clears throat> Rồi đây tôi bỏ bớt như con này anh em nhìn cái, mấy cái con này anh em đoán được ra là tôi chơi cái gì <laughs> đấy tiết lộ cho anh em là tôi đang tôi không định chơi cái bộ này đâu anh em ạ đấy, anh em nhìn cái bộ này thấy gót ghiếc bom biếc từ u gót bom gót bom tối thượng chăng <laughs> anh em nào đoán được gót bom tối thượng không nhỉ dã man thật sự <clears throat> không chắc là không anh em không đoán được đâu mà đấy tôi định chơi gót bom tối thượng đấy anh em nhưng mà trận này nó lại ra con Lancer sớm thì thôi lại quay xe anh em nhá nhưng mà bây giờ anh em đoán được tôi chơi cái gì không? Đến bây giờ anh em lại có đoán được tôi chơi cái gì không? Tôi quay xe rồi đấy nhưng mà bây giờ tôi chơi cái gì? Tôi chơi cái gì nào? <laughs> tôi chơi cái gì nhỉ? <clears throat> Deflector đây rồi. Anh em nhìn anh em cũng đoán được là là Glacier rồi đúng không? Đấy, nhưng mà Glacier gì? Đấy, Glacier gì cơ? Vấn đề là Glacier gì? <laughs> <laughs> Tôi nghĩ là anh em không khó đoán lắm đâu Chắc là tôi nghĩ là cũng phải 50% anh em ở đây là đoán được ra rồi Đến cái tầm này tôi mua những cái quân cờ như này là anh em biết hết rồi Đấy. Glacier gì thì anh em quá là, dễ đoán luôn <clears throat> tôi, tôi tôi dự đoán là cũng phải 50% anh em biết Còn uh, à, 50% anh em còn lại đang ngờ ngợ <laughs> Đang ngờ ngợ thì đang ngờ ngợ một chút thôi <clears throat> Nhưng mà tôi chia sẻ đầu game ở đấy Bây giờ cái đội hình nào mạnh thì tôi chơi như anh em nhá Đội hình nào mạnh nhất beta này thì tôi chơi Đấy <clears throat> Thì anh em biết là đội hình nào mạnh nhất đội beta Anh em cứ cứ, cứ đoán cái đội hình mạnh nhất beta là, là nó ra Đấy là nó sẽ ra cái đội hình mà tôi chơi <clears throat> Ok Ui rào hai báo đầu đi gần hết rồi Để quá Uh. <laughs> Lên được 11 <clears throat> Thêm một con Scarlet Lancer nữa Căng thật sự à, <clears throat> Rona anh em Rona Rona Rona Rôn mấy cái ra xem nào Ra gì không Ui đều rồi Hay quá rồi Đây Ui ra nhiều phết đấy Ra nhiều phết đấy Berserker Rồi bình tĩnh Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh <clears throat> Bình tĩnh đã Đồ này hơi nhiều dao nhỉ anh em nhỉ Cho dao nhiều quá Cho đây thừa bốn con dao liền Thực ra là có một con dao nữa để ghép cái um, Tôi sẽ ghép cái cái cái cái cái uh, cái que nữa để tôi uh, kiếm cái uh, đồ chống em, Gậy gai anh em ạ Gấu Assassin 2 nhưng mà có vẻ không tín lắm nhỉ anh em nhỉ Có vẻ như con gấu Assassin 2 này bây giờ nó yếu rồi Yếu đi khá nhiều, cái lượng đam của nó khá yếu Không thể có khả năng mà giết co được Kể cả clear hết nhưng mà solo 1 vs 1 thì con gấu này không có cửa Ui trứng này Secret Lancer 2 sao rồi á <laughs> Round 24 á bài độ thế nhở Đùa May mắn này là may mắn cuối năm này Không biết là cuối năm ờ, liệu sang năm 2023 Liệu rằng tôi có thể may mắn được đến như này không <laughs> Dấu hiệu của 30.000 sắp đấy chăng Liệu coi rằng có phải là dấu hiệu của 30.000 sắp không khi mà ờ, những cái ờ, người mới xem tôi khi mà vào trong cái trận đấu này gặp ờ, trận đấu này thấy tôi đánh kinh khủng này cháy sáng như thế này là chắc là sắp nhiều lắm đây <laughs> không hiểu là là, là là là là thế nào mà lại cuối năm lại đỏ thế nhở <clears throat> đỏ dã man luôn đấy đùa như một phát dính ăn ngay hả chơi phát ăn ngay luôn đấy sợ thật ok Thôi thế, thế, thế như này thì, thì chắc chắn là chắc xuất top 1 rồi anh em ạ Làm gì có cái cửa trượt được 11 con anh em ơi Hơn hẳn đối thủ một quân bài Tha hồ mà xoay chuyển tình thế Xoay bài thoải mái luôn Đây rồi Búa set 2 tuyệt vời Vẫn là những cái món đồ gây đam Không cần biết là, là, là, là Nó là cái món nào nhưng mà cứ là gây đam là ngon <clears throat> Anh em ạ Rồi đập trứng luôn Thôi tôi đập trứng Round 26 Secret Lancer 2 sao Cả một cái thế lực đấy anh em ạ Khỏe lắm anh em ơi Ui con này mà nó, nó lên sớm như này thì tôi, tôi chết Chuôi đến hết game luôn Không thằng nào nó, nó cắt lổi cái chuỗi này của tôi mất Quá to luôn 6 Glacier, 6 Glide đúng không anh em Theo anh em là, là nó sẽ là như thế ở level 11 đúng không <clears throat> Nhưng không anh em ơi Tôi là trận này tôi phải lên hẳn 12 Tôi đã chơi là tôi lên 12 luôn Đấy Mà nhá Tôi lên 12 ấy Tôi lên 12 là là, là là tôi cũng không có chơi 6 Glacier, 6 Glide đâu anh em ạ à. Tôi tính rồi anh em ơi Tôi tính hết cả rồi Trận này là tôi sẽ có một cái đội hình nó mạnh lắm Nó là mạnh nhất bây giờ Chứ bọn Glide bây giờ không mạnh Bọn Glide bây giờ không có không phải là cái đội hình mạnh đâu anh em Chơi Glide nó quá là bình thường sẽ lên game đây rồi uh, đấy anh em hiểu ra vấn đề đấy <laughs> đấy đến đây chắc là anh em cũng đã hiểu ra vấn đề ok hay quá nhở tuyệt vời anh em ơi từ bây giờ ra 30 kiểu gì lên được 12 Tôi đã có những cơ sở tôi, tôi chuyển sang cái bộ Witcher rồi anh em ạ <laughs> Witcher mới là mạnh nhất bây giờ anh em nhá Bộ Witcher có tới hai con 5 đô có sẵn hai con làm đồ kiếm hồn và con chúa quỷ có sẵn rồi luôn rất dễ ra Đấy Và nó cũng là đang là cái đội hình đang được bắp mạnh Trong cái thời điểm hiện tại Bây giờ tôi kết hợp với cả bộ 6 Glacier luôn Trong cái trận đấu này vì Nó đã cho sẵn tôi con con con Skyland Lancer 2 sao Quá tuyệt vời anh em ơi Trận này vô địch rồi Không những vô địch mà tôi nghĩ là cái lượng máu này Có khi là không bao giờ có thể cắt chuỗi được cơ Thằng này nó kẹp 4 Spirit vào này 4 spirit để làm gì đâu 4 spirit để làm gì đâu anh em ơi 4 spirit nó phải kết hợp với cả cái bộ gì đấy cơ Nó phải thật là mạnh cơ Phải có đam gây vào cơ 4 spirit kết hợp với 6 đỏ Phải có được cái con uh, Con con con uh, ờ, light spirit Thì may ra mới ăn được cái bộ này của tôi Nói chung là cái bộ này bây giờ nó chỉ sợ mỗi con line spirit thôi anh em ạ Ồ Thế là lên được 12 rồi này anh em này <laughs> Lên được 12 rồi Ui giời Trận đấu dễ quá nhờ Thật là như thế luôn Rồi thế giải tán bớt với con này thôi Lên 12 thì từ từ bây giờ uh, Kẹp cái gì vào đã Kẹp uh, Để tôi kiếm Glacier đã anh em ạ Rồi Cho Glacier vào đã Vẫn thiếu một con Witcher từ từ đã tôi chưa định hình được để xem nào berserker lóc lại đã mua với berserker cắt chuỗi này luôn này hay quá anh em ơi nói chung là cái đội hình này nó khỏe quá rồi ấy con second lancer hai sao rồi anh em ạ à, thấy lực đấy con này kể cả đến bây giờ là đến round 35 thì vẫn gọi là cánh kèo luôn 5 đô 2 sao thì gánh đi hết game luôn từ đã là tôi chọn đã Quên đấy Quên quên Kiếm cái con uh, Đây con ảnh phân lộ này Tôi chưa lấy cái con này Thiếu một con Witcher anh em ạ Thiếu con Witcher cho vào là kích hoạt được U uh, đây rồi Một phát ra hai con luôn này Từ từ nhá Để xem nào Ờ uh... Bán con này đi Cho hai Witcher vào anh em ạ Ok Khỏe ở đấy Gấu Assassin 2 sao này có khi ra ngoài đi chứ Con gấu Assassin 2 sao bây giờ nó yếu rồi anh em ạ Làm gì có cửa Đấy thấy chưa Đánh gãi ghẻ luôn Thôi xong rồi U đẩy còn hai máu á 23 máu Bọn assassin bây giờ chơi là nó phải chơi con 5 đô cơ Chơi uh, Silent Assassin May ra còn có cửa ăn được cái bộ này Không, không ăn được đâu Tôi nghĩ là bây giờ cái bộ này nó vô địch rồi Đã trở level 10 đã vô địch rồi Mà tôi còn tôi lên được 12 Thì cái bộ này nó, nó bá lắm anh em ạ Bỏ con này đi Thôi rồi 6 Glacier thôi anh em Tôi sẽ bán hết bọn like đi thôi 6 Glacier vào là đủ rồi Đây Còn con ờ, Doctor ở đây rồi Đấy chúng ta sẽ có 6 Glacier kết hợp với cả Witcher anh em nhá Witcher em mà thiếu một con Đang thiếu một con Witcher anh em ạ Thiếu con Tabu Witcher Hoặc là một con Wizard nữa để kích hoạt <clears throat> Nhưng mà bây giờ Secret Lancer nó gánh rồi Nó gánh rồi, nó gánh được rồi anh em ạ 6 Glacier tức là cái con con con Second Lancer nó đang đứng ở trong bộ 6 Glacier. Là cái lap của nó nó rất mạnh. Ok, roll thôi. Kiếm con tabu nha anh em nhé Phô lần cũng đưa lên 3 sao luôn. Đấy, mình là người có tiền. Ừ. Ui, Second Lancer 3 sao à? Được. Thôi, thế bán con này đi được đấy Được đấy anh em ạ Rồi bán này đi Đồ lắm đồ quá Đây là cái cướp điên nữa này Lắm dao quá anh em ạ Hơi thừa Berlin Tôi lấy cái Berlin cho con uh, chú quỷ anh em nhá Kích hoạt cho nó nhanh Kích hoạt nội tại cho nhanh Blink xuống ca một phát là là gồng lên là toàn bộ đội hình là có đam. Ok. Tôi nghĩ là là đồ thì vẫn cho con Skelancer thôi anh em ạ. Khỏe quá anh em ơi. Đẩy đi hết rồi này. Bây giờ mới ra 31 rồi đấy anh em. Ui con này nữa đây. Tuyệt vời anh em ơi. Hay quá thì chúng ta kết hợp được cái tộc linh hồn ở đây được quá nhở Bộ này là mắc binh của bộ Witcher chưa Tôi nghĩ là cái bộ này chắc chắn là cái bộ mắc binh của Witcher đấy Đây rồi Tabu đây rồi Thay cho con Grim anh em ạ Rồi Roll tiếp nào U uh, đây rồi Grand Herat Grand Herat thì lại cho Grim vào Cho con rơi ra Ok Đấy Kết hợp như này nó đẹp hơn này Chúng ta sẽ có combo nữa Combo vẩy mực nữa anh em ạ Mạnh quá anh em ơi Như này tôi nghĩ là mắc binh ở cái bộ này rồi Bây giờ chỉ còn là đưa bọn này lên hai thôi Còn form form bài là Selezi kết hợp như này chắc là mạnh nhất rồi đấy Ui nhanh không kìa anh em kìa Ui rồi ơi đẩy đối thủ đi chết luôn ông Quá nhanh anh em ạ Quá nhanh luôn Cái thằng 9 Assassin ờ, kết hợp với con gấu Assassin bị tôi đẩy một lốt nhạc luôn Rồi nào là cuối rồi anh em ơi Chết rồi tiền nhiều quá chưa kịp roll Anh em ơi làm nào tôi sử dụng được hết cái đống tiền này trong cái rau này đây Không kịp rồi Nhiều tiền <laughs> quá anh em ạ à. Đúng là nhà giàu các Thôi thôi thôi thôi Phải dừng lại ghép đồ thôi anh em ạ à. Ghép đồ cái đã Chả biết ghép cái gì luôn Thôi ghép cái gậy gai Đùa Ghép đồ xong là cũng hết giờ Không kịp roll rồi anh em ơi Thằng này đi rồi Rao này làm sao mà trụ nổi Làm sao mà trụ nổi anh em ơi Kiếm hồn chúa quỷ chưa lên được hai sao Hơi đáng tiếc Nhưng mà đối thủ ra đi hết rồi Anh em vào cái trận đấu này slow ball quá Nó khỏe quá rồi Đội hình nó quá khỏe rồi Scarlet Lancer nó ra Nó ra từ round 23 Nó ra Scarlet Lancer 2 sao thì đỡ tiếp theo được luôn Nói cho nhanh Anh em ạ à đúng là trận đấu này nó của tôi rồi à, sinh ra để cho tôi để kết thúc cái năm nay cho nó rực rỡ rất là cảm ơn các anh em nhá chúc anh em có một cái ngày cuối năm thật là hạnh phúc bên gia đình và lời cùng tôi xin được cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ kênh trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua Xin được cảm ơn các anh em hội viên, các anh em fan cứng trên kênh Các anh em viewer cũng như là các anh em anti-fan đã ủng hộ